Tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021, tức ngày 25 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Mão Tý tương hình là điểm báo tuổi Tý có thể vướng phải rắc rối về chuyện tình cảm, gia đình lục đục, vợ chồng thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, thay vào đó con giáp này và nửa kia dễ bị lời người ngoài làm ảnh hưởng khiến mâu thuẫn bùng nổ. Lời khuyên cho bản mệnh là đừng để những phút nóng giận mất khôn làm giãn nứt tình cảm gia đình, khiến người bạn đời và cả con cái của mình chịu tổn thương. Có những lời nói dù không hữu hình nhưng lại có thể trở thành thứ vũ khí, gây ra vết thương nặng nề mà người tuổi Tý không lường được. Dù tình cảm rối ren nhưng con giáp này không vì thế mà bỏ bê công việc. Ngày có thiên ấn trợ lực, bản mệnh đang bền bỉ theo đuổi mục tiêu thăng tiến của mình. Tương lai thế nào không ai đoán định được, nhưng trước mắt dám làm dám chịu thì vẫn có cơ hội đón nhận kết quả khả quan hơn là chỉ nói miệng rồi để đấy. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, tị, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Thiên tài xuất hiện mang đến cho tuổi sửu những tin vui về đường tài lộc. Con giáp này luôn chăm chỉ, không chịu được nhàn rỗi nên chỉ bằng nghề tay trái thôi mà có thể tăng được thu nhập của mình khá tốt. Tin vui cũng đến với người làm ăn kinh doanh. Chuyện buôn bán đang gặp thời nên bản mệnh có thể nghĩ đến việc mở rộng mô hình kinh doanh hiện tại để thu hút thêm khách hàng. Cơ hội kiếm được một số tiền lớn từ công việc kinh doanh dành cho người tuổi sửu là rất nhiều nên biết tận dụng thời cơ.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 Đường công danh sự nghiệp của tuổi dần ở thời điểm này đang tiến triển rất thuận lợi nhờ có cục diện tam hội phù trợ. Các mối quan hệ xã giao đều hài hòa, càng tăng thêm cơ hội ký kết hợp đồng thành công cho con giáp này. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện là điềm báo có họa tranh đấu, bản mệnh là người có năng lực nhưng xung quanh cũng còn rất nhiều người tài giỏi, xung đột lợi ích có thể xảy ra khi chẳng ai muốn nhận phần thua thiệt. Điều tối kỵ trong tập thể là mất đoàn kết, đấu tranh nội bộ,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 Tỷ Kiên xuất hiện khuyên tuổi mão cần phải bình tĩnh để lắng nghe lời góp ý của mọi người thay vì cứ suy nghĩ bốc đồng, thích gì làm nấy. Không phải lúc nào con giáp này cũng đúng cả đâu. Đừng công danh sự nghiệp khó phát triển cũng có thể vì tính này của bản mệnh. Con giáp này là người có cá tính mạnh mẽ nhưng lại khá ngang bướng, đừng vội vàng phủ quyết những ý kiến của người khác khi thấy chúng bất đồng với quan điểm của bản thân. Biết đâu góc nhìn của người khác lại sáng suốt hơn người tuổi mão thì sao?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 Cục diện Mão Thìn tương hại khiến tuổi Thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu trong ngày hôm nay. Mọi chuyện không đi theo quỹ đạo vốn có nên con giáp này phải loay hoay tìm cách khắc phục. Vận trình không được suôn sẻ, thuận lợi như mong muốn. Đặc biệt là khi đưa ra một quyết định nào đó, bản mệnh có thể không nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí bị phản đối mạnh mẽ. Lời khuyên cho người tuổi Thìn là hãy tìm ra nguyên nhân của vấn đề thay vì tỏ ra bất mãn và hành động thiếu suy nghĩ khiến các mối quan hệ trở nên ngày một căng thẳng.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 Thương quan giáng họa là điểm báo có kẻ tiểu nhân quấy phá, tranh đoạt quyền thế khiến được công danh sự nghiệp của tuổi tỵ bị ảnh hưởng. Dù không có chủ đích tham gia, nhưng con giáp này lại thiếu sự tỉnh táo cần có, nên dễ bị kẻ số lợi dụng lôi kéo. Những trở ngại khó khăn dồn dập khiến bản mệnh cảm thấy bế tắc và bất lực với chính mình. Nhiều lúc người tuổi tỵ đã nghĩ tới chuyện buôn xuôi mọi việc, xong việc gì cũng có cách để giải quyết Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, con giáp này chớ nên chán nản mà bỏ cuộc dễ dàng.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 Cục diện tương phá có thể là nguyên nhân gây xích mích trong mối quan hệ của người tuổi ngọ và người kia. Con giáp này không kiểm soát được cảm xúc nên dễ nói những lời khiến đối phương tổn thương. Để rồi khi bình tĩnh lại, bản mệnh mới thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra thì cũng muộn rồi. Tình cảm giữa con giáp này và người ấy đứng trên bờ vực tan vỡ cũng vì vậy. Hãy coi như đây là một bài học đắt giá để sau này không phạm phải sai lầm tương tự nữa nhé.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 Con giáp này dần nâng cao được năng lực và có thêm kinh nghiệm sau nhiều lần va vấp, trưởng thành hơn cho công việc. Công việc đã giao vào tay bản mệnh là đảm bảo được hoàn thành, chất lượng cũng được đảm bảo ở mức độ tốt nhất có thể. Nhờ vậy tuổi thân sẽ được lãnh đạo đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm cao ngày ngũ hành kim khắc mộc, con giáp này và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay. Hai người ở bên nhau dù ngắn hay dài cũng khó tránh được đôi lúc có một vài quan điểm không phù hợp với nhau. Bản mệnh chớ nên nổi nóng chỉ khiến mâu thuẫn lớn thêm. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ Thìn, Tý. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Mão Dậu tương xung, đơn tình duyên của người tuổi Dậu kém hài hòa, con giáp này cảm thấy rất buồn khi chuyện tình cảm của mình chẳng đi đến đâu. Dù bản mệnh đã rất cố gắng để chạm đến trái tim người ấy, nhưng đổi lại chỉ là sự dừng dưng và lạnh nhạt của đối phương lại thêm họa thiên quan khiến vận trình sự nghiệp của con giáp này cũng nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối. Có lẽ tiểu nhân đang bày trò để phá hoại công việc nhằm tranh công đoạt lợi của tuổi dậu. Bản mệnh cần phải hết sức đề phòng, thận trọng dù là những vấn đề nhỏ nhất. Về phương diện tài lộc gặp nhiều may mắn, cơ may tiền bạc bất ngờ góp phần giúp cho con giáp này nâng cao tốt chất lượng cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, bản mệnh đừng quá phụ thuộc vào vận may mà nên tự thân cố gắng sẽ tốt hơn, đó mới là đồng tiền bền vững về sau. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, xỉu, thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Mão Tuất nhị hợp nâng đỡ giúp người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trong ngày hôm nay. Nhiều khả năng con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư có giá trị. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội ngay, đừng để bản thân phải nuối tiếc sau này. Công việc tiến triển thuận lợi nên kinh doanh, buôn may bán đắt, thu về lợi nhuận cao lại có thêm chính tài trợ mệnh, mọi chuyện trở nên hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều. Trong lúc tiền bạc dùng dình thế này, chi bằng tuổi tuất mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô buôn bán. Tuy mạo hiểm một chút, nhưng liều ăn nhiều, do dự lưỡng lự quá đôi khi lại lỡ mất thời cơ ngũ hành thổ mộc xung khắc, con giáp này có thể sẽ bị kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ tình cảm của mình mà không hề hay biết. Tới khi nhận ra thì đã quá muộn, bản mệnh hãy biết trân trọng hạnh phúc của mình, đừng để người ngoài có cơ hội phá hoại mối quan hệ của hai người.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 Người tuổi hợi được tam hợp cục che chở vợ trình tình duyên vì thế cũng êm đẹp và suôn sẻ hơn hẳn trước đó. Đôi lứa tâm đầu ý hợp, vợ chồng tương kính như tân, mọi chuyện trong nhà đều bàn bạc kín kẽ nên nhận được những lời ngợi khen từ người ngoài. Thời điểm này, khối lượng công việc và bản mệnh phải đảm nhận không hề ít, áp lực là điều không tránh khỏi, nhưng may có trinh ấn soi đường chỉ lối nên tuổi hợi vẫn giữ được sự bình tĩnh, tự tin, nhìn ra những cơ hội tiềm tàng mà người khác không thấy được, từ đó gặt hái thành công. Ngũ hành tương sinh giúp đường tài lộc của của con giáp này bình ổn, thu chi hài hòa, không còn cảm thấy quá áp lực về phương diện này nữa. Để cải thiện thu nhập, bản mệnh nên tìm hiểu một số hạng mục đầu tư, kinh doanh yêu thích, sau đó có thể tiến hành khi đã tìm hiểu kỹ càng mọi thứ. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, xỉu,